Tết đến nơi rồi, ôi trời ơi các anh mình ơi Quang đến nơi rồi, ôi trời ơi các em mình ơi Tết đến nơi rồi, nhưng mà hết có hơi rồi Quang đến nơi rồi, các mình ơi ơi các mình ơi Đến nhất đến nơi mà không có giờ ra biết còn đứng vậy này muốn à Mấy bố con nhà ông làm cái gì thế Ta không dọn dẹp ở nhà cửa là có mấy thêm việc nữa Ông mà không mau dọn ngay cái đống hổ lốn này vừa gây ra đi ngay lập tức Hai đứa này vào trong kia trang trí cái hoa đào cho mẹ 15 phút nữa mà không xong thì đừng hòng không lên cơm Thời gian bắt đầu đông nữa Quét nhanh lên để còn chuẩn bị đã xong Phải tôi gọi bánh trưng bánh tét nữa Dạ vâng thưa mẹ à, Thưa vợ à, thế, thế rồi bây giờ bà làm gì Tôi thì còn phải đi chuẩn bị thịt đông chả nem Tết thì làm sao mà thiếu mấy món đấy được Phải bà nói chí phải Tết thiếu mấy món đấy thì sao mà gọi là Tết Mà Nhắc đến tôi mới nhớ Thế năm nay bà có định béo hơn bây giờ không hả bà? Tôi dự đoán nhé Qua Tết này khả năng bà sẽ được bổ sung một lượng nòng đáng kể luôn Đừng còn nói tào lao luôn, đêm nay ngủ ngoài đường nhé ông đâu Ê, Nhanh nhanh, trang trí cây đào nhanh lên không đêm nay đón giao thừa ngoài đường với bố bây giờ con Mày ơi Mày làm ơn gần cái não vào hộ tao cái Cái này dùng cho cây thông Noel đấy Gỡ xuống Trời ơi Dạ thưa chị Cái này là Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường đó chị Chị mà treo cái này lên đấy Thì chưa thấy ông thần tài nào đến gõ cửa hiện thấy chú cuội đến Đốt chị lên cung trăng rồi đó chị Trời ơi thế giờ muốn sao Giờ sao Mừng là nó đến nhà nhà cánh với bà cái đồng hồng thôi Chúc cụ già sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang Sống bắt đầu từ giờ gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết đâu Tao với mày đánh nhau Nguyên đâu, đang đi chưa đồ không chưa <laughs> Sắp xong rồi mẹ ơi Đẹp tuyệt vời luôn Đấy tại mày ừ. Nhanh lên con nhà mình được quây quần bên nồi bánh trưng thích quá thích quá Bọn trẻ các cháu bây giờ sống trong thời đại này vẫn giữ được những nét cổ truyền của ngày Tết như thế là rất tốt Sau này bà có mất thì các cháu cũng phải giữ được những nét cổ truyền ngày Tết như vậy nhá Gói bánh trưng này, dọn dẹp nhà cửa này thì ông bà về vui Tết trước rồi bà phù hộ cho nhá. xíu này mẹ ạ Tối hôm qua con thấy nhà bác Đông nồi nấu bánh trưng vui lắm mẹ ạ Hay là nhà mình hôm nào cũng nấu bánh trưng như này mẹ nhá. Tết bây giờ còn ai mà ăn bánh trưng nữa đâu con Khiếp, con chị Thiền cận thế Thôi, à, mẹ đặt bánh pizza rồi tí nữa mẹ con mình ăn bánh pizza nhá ừ, Nào lại đây này, thế uh, Tết tới thì con muốn đi đâu chơi à? Là đi Đà Lạt này, Đà Nẵng này, uh, đi Hạ Long hay Sapa? Có ai ở nhà không ạ? À? Ơi ơi ơi, có đấy thôi. Bác ơi, chả là bố mẹ bảo chúng cháu mang bánh trưng sang biếu gia đình để cúng các cụ ngày Tết bác nhận cho cháu vui lòng ạ. Ừ, à. bác cảm ơn lòng tốt gia đình cháu nhé à, vất vả cho hai anh em quá cơ ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có ấy thế mà à, ngày tết ấy vẫn phải à, ngồi trong bếp lửa nấu bánh trưng à, <laughs> ờ, thôi thì à, cố gắng chấp nhận nhá âu ấy nó cũng là cái duyên à, cái nghiệp cả đấy ý bác là sao ạ À, à, à, à, không, không không có gì um, ý bác là lần sau ấy thì cũng không phải mang sang đâu cháu ạ um, mất công ra mà nói chung là năm thế kỷ 21 rồi ấy ờ, tổ tiên ờ, ông bà nhà bác ấy thì cũng phải bắt kịp theo ờ, dương thế bây giờ ấy ăn nó sang hơn chứ ăn bánh trưng nhiều ngấy lắm mà tết này ấy gia đình bác mà định đi chơi xuyên tết luôn ấy thì để bánh trưng ấy nó dễ mốc đi du lịch ấy hả à? Ngày xưa người ta ăn Tết đâu cần phải đi xa Ngày xưa người ta ăn Tết chỉ cần ở nhà Tết có đâu bao giờ đổi thay Chỉ có ta lớn lên từng ngày Đôi lúc ta quên những điều ở đây Thôi thôi, dừng đi Sang nhà người ta hát mới chẳng hò Trời thấy hay mà Ngày xưa, ngày xưa đã là chuyện cũ Xã hội bây giờ thay đổi tân tiến Sống sang lên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 Thưa tất cả các quý Phật tử cùng bà con nhân dân đang theo dõi qua mạng trực tuyến chương trình Vui Xuân cùng Phật Pháp của Chùa Ba Vàng. Trong cái chương trình trả lời các cái tình huống thì vừa rồi là tình huống thứ nhất đã được đưa ra và chúng ta được thấy hai gia đình một hai gia đình cũng đều có điều kiện nhưng một gia đình ấy, thì đón tết rất là truyền thống vào gói bánh trang trí vào rồi nấu bánh rồi có những cái hoạt động rất là là vui rất là đầm ấm một gia đình thì gọi là ăn tết thật là sang đi tết thì lại đi du lịch nghe không thế và câu hỏi của tình huống là giữ gìn cái tết cổ truyền xưa đấy có ý nghĩa gì đại chúng chúng ta đều biết ý, cái Tết cổ truyền của dân tộc nó đã là một cái văn hóa truyền thống ngàn đời của cha ông ta ăn sâu vào trong tâm khảm của người dân Việt rồi. Ai cũng có thể nói rất là nhớ Tết vào. Ừ. Tết gọi là Tết đoàn viên, Tết sum vầy. Sau một năm làm ăn vất vả, ờ, có thể là đi xa quê hương. Ngày xưa thì gọi là tha phương cầu thực nhiều nơi đi làm ăn kiếm kế sinh nhai để, để làm sao để đến ngày tết mang về cả nhà sum vầy làm tổng kết thành quả một năm ông bà cha mẹ cháu con gặp gỡ nhau và wow. rất nhiều cái duyên để chúng ta phải xa cách ở trong năm nhưng đến ngày cuối năm á, là cái ngày tất cả đoàn viên cái ý nghĩa đoàn viên sum vầy của nó rất là hay trong sự đoàn viên này nó làm cho thấm đượm cái tình thân quyến à, trong gia đình quyến thuộc. Nó có cái gì đấy để cho chúng ta nhớ về cội, về nguồn, về cái truyền thống của gia đình, của dòng họ. Và hay hơn nữa là nó từ đó nó nhân lên được cái tình yêu đối với, với quê hương, đối với dân tộc, đối với đất nước. Đó, ngày Tết nó như vậy đấy. Cho nên dù là Phật là người dân ở trong nước hay ở nước ngoài, thì ngày Tết này ai cũng hướng về quê hương, hướng về cội nguồn của mình. Chúng ta có các Phật tử trong các đạo tràng xa xứ ngày hôm nay, mặc dù ở à, các nước bạn có thể có những nước họ không ăn Tết như chúng ta vào ngày hôm nay, nhưng mà các Phật tử của chúng ta vào trong giờ phút này ai ai cũng nhớ về quê hương, nhớ về nơi sinh ra mình, nguồn cội của mình. Đó cái Tết nó giá trị như vậy. Và chính những cái nét đẹp văn hóa này nó tạo nên sức mạnh của mỗi con người, tạo nên sức mạnh của cả một dân tộc. Nó gắn kết lại với nhau. Cho nên Sư Phụ trước đây cũng có nghe một số người, một số các nhà khoa học nghiên cứu, học giả, sử học cũng đòi là bỏ Tết ta đi để ăn Tết đây À, nhưng mà thực sự thì chúng ta thấy cái bỏ cái Tết truyền thống này là chúng ta mất mát đi rất là nhiều. Đã bao đời nay dân ta ăn Tết ta, à, đó, nó trở thành một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp, gắn kết rất nhiều thứ. Và trong cái ngày Tết ấy, xung vầy ấy, con cháu chúc Tết ông bà, mong cầu những điều tốt đẹp, để được bày tỏ cái tâm hiếu hạnh của mình vào cho gia đình được mong muốn những điều tốt đẹp ông bà thì lại nhìn lại mình đối với con cháu vào mình cần phải sửa những cái gì và cần dắt dạy con cháu mình những cái gì kích lệ cháu con năm tới làm ăn tấn tới hơn vào thế và nó là cái sợi dây kết nối yêu thương để chúng ta đi đâu chúng ta cũng nhớ đây là một cái sức mạnh một cái động lực tinh thần rất là lớn sư phụ nói cho nên người ta nói là nếu mất văn hóa là mất dân tộc mà. để mất văn hóa là mất dân tộc mà văn hóa là cái gì đây là chính là những cái truyền thống tốt đẹp này à, à, cho nên ai cũng thế những cái nét văn hóa truyền thống ngày tết ngày xưa ta thì nói ra ca dao câu gì à, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh à, hai cái câu thơ như thế thôi nhưng mà thể hiện được cái tết của người dân việt rất là hay nó không phải là cao sang gì cả vào có bánh trưng xanh có cái thịt mỡ dưa hành thế là thành được cái tết rồi dân ta ngày xưa nghèo à, đến tết mới có bánh trưng à, để ăn nhưng mà nó rất đầm ấm nó rất là vui thực sự nói các phật tử là bản thân sư phụ bây giờ cũng thế cái cảm xúc ngày xuân ấy, nó vẫn rất là bồi hồi phải nếu mà mình khởi niệm về ngày xưa thì thực sự cái Tết của dân tộc mình nó rất là hay, nó đầm ấm lắm. Wow. Quây quần cả nhà, quây quần bên bếp lửa hồng, nấu bánh trưng xanh, wow. nó rất là ấm cúng. Chính vì thế cho nên Chùa Ba Vàng thì vẫn động viên tất cả các Phật tử phải giữ gìn cái Tết truyền thống. Wow. Và tại chùa thì Tết năm nào cũng vẫn gói bánh trưng xanh, và gói bánh trưng xanh để khi các Phật tử về chùa à, trong những dịp đầu xuân có thể được ăn bánh trưng của chùa đó và bản thân thầy luôn luôn đề cao cái giá trị văn hóa truyền thống cái đó nó rất là quý vì cái này nó được tích lũy kết tinh từ hàng ngàn năm gọi là hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc rồi mới thành được những cái truyền thống thế này chúng ta mà để nó mai một hay bỏ mất nó đi thì làm mất mát to lớn